bạn trai thiệu về mình em uh, tự giới thiệu nói chung là có cái tên cũng hơi đặc biệt uh, em tên là phạm văn đồng năm nay 32 tuổi đang làm tại uh, công ty cổ phần giáo dục quốc tế việt úc đến từ bình định làm việc tại thành phố hồ chí minh và em là người uh, quản lý học sinh bạn gái em uh, tên hoa tên đầy đủ là bành thị hoa quê nguyên quán là ở nghệ an nhưng mà uh, địa chỉ mà thường trú là ở dưới bà rịa còn tạm trú ở quận 11 thành phố hồ chí minh ạ à em vừa tốt nghiệp ở Đại học Khoa học Tự nhiên còn đang à, đi dạy gia sư và công việc chưa có ổn định ạ. À. có cần quản lý không? Em thích rồi đó anh Quỳnh Linh ạ. À. <laughs> Bây giờ là tốt nghiệp mới vừa tốt nghiệp xong giờ đang là đi dạy mà chưa ổn định. Dạ. À, có ai đeo đuổi không? Hồi xưa em có à, hai mối tình rồi chị. Cái anh đầu tiên em quen được à, hai năm mấy, anh ừ. thứ hai quen được gần 2 năm ạ. À. Cái mối tình đầu ấy em nghĩ là ờ, à, hay là tại vì à, mình thương người ta nhiều quá thì mình rút kinh nghiệm với tình thứ hai mình thương ít ít từ thương ít ít người ta đi luôn có tình thứ ba khỏi thương luôn trời ơi trời bạn trai nghe bạn gái chia sẻ vậy bạn thấy sao mình thì có mấy mối tình rồi bạn 32 mùa lá rụng chưa một lần nắm cổ tay ai chị Ôi gì thế ghê vậy? Biết đâu hôm nay là có cơ hội đó anh Ừ, chút nữa em cho thì anh nắm <laughs> Ủa sao anh khó tính quá sao chưa có mối tình nào vậy? Dạ không phải đâu anh Nói chung mà nhà cũng hơi đặc biệt xíu Rồi xong thì đi làm rồi đi học rồi đi làm rồi lại đi học nữa ế cái đi về không có ờ, để ý ai hết trơn hả thì cũng nói chung là lo công việc trước cho nên là cũng không không đặt nặng vấn đề đó chưa tới lớp thì nay cũng hoàn thành xong rồi 32 tuổi mà chưa có mối tình nào cũng xem lại giới tính này nha ờ có đâu quá à. có không em là nam tính rõ ràng chắc không chắc em chưa quen ai xem biết em nam tính rõ ràng em đi khám rồi chị khám gì thì đi khám chứ giờ biết khám gì Ủa khám gì mà biết mình giới tính rõ ràng thôi cái chuyện này nó đừng có hỏi để người ta tính sao chuyện tình cảm ui mà bạn có rung động đó. trước một người phụ bạn gái nào chưa một người phụ nữ nào chưa dạ thì cũng có chứ chị nhìn thấy gái đẹp thì mình rung động bây giờ em quen một người bà bạn trai mà chưa có một cái kinh nghiệm gì trong ờ, tình trường á thì ờ, em thích thú với điều đó hay em cảm thấy ngại em lo ảnh chưa có chín chắn ấy không biết làm sao mà em cứ toàn toàn mấy em nhỏ tuổi hơn mến không à cái em em thấy cứ chưa có trưởng thành nên lần này em đăng ký em nói là chọn lớn hơn em 5 tuổi để để cho nó trưởng thành sau này thì lớn hơn đó dạ bây giờ lớn hơn nhưng em thấy chưa thích ai em cũng thấy lo bây giờ bên đây cho hung bên kia không biết hung rồi làm sao chị yên tâm đi em cũng xem phim hàn quốc nhiều rồi chị <laughs> cho nên là em có thể em hung ờ, cũng không giỏi lắm nhưng mà còn gọi là tạm được à, rồi, rồi, rồi giới thiệu về năng lực của mình đi à, điểm mạnh của em thì à, nói chung là tính hiền dễ hòa đồng à, điểm yếu thì nói chung là nhát ngại nói trước đám đông không biết à, đờn ca sáo thổi ưu điểm nhất của em là nấu ăn còn cái ưu điểm nào khác không anh chơi các môn thể thao anh đều chơi được được ví dụ như đá bóng cầu lông bóng bàn anh có hay đi phượt không anh khi nào thì à, cơ quan nghỉ hoặc là có dịp lỡ gì đó thì mình cũng có đi phượt Dạ, thỉnh thoảng Còn... là vâng. được rồi Em em là em thích đi bộ anh Thì anh cũng ở trọ thôi Nhưng mà cũng có cái, cái khuôn viên rộng lắm Thì tối nào anh cũng đi bộ hết á Nếu như em thích thì anh có thể ờ, dẫn em đi bộ xung quanh uh, chung cư của anh ở Trời ơi Tưởng gì cũng đi bộ chung cư Mình hình dung người bạn gái uh, của mình như thế nào? dáng người thon xíu, khuôn mặt dễ nhìn Tính tình thì hiền Như vậy thôi Không mà em thấy tiêu chuẩn của anh em được 50% rồi đó anh em có tiêu chuẩn gì không em không không đòi hỏi tiêu chuẩn gì nhiều chị em chỉ ờ, cần cao cao hơn em mét bảy mét tám gì đó chị làm gì có mét tám mét bảy mét bảy có chưa nữa bên đây cao mét chín á đừng có ờ, bụng bự với đầu hói là được rồi à. xoay qua chứ giấu giấu giấu cái gì nhưng mà anh này làm đủ chiều cao rồi dạ đúng rồi cao nhiêu em cao có một mét sáu thôi chị rồi có mét sáu hả có mét sáu mà rồi sao à, để em xem xét xem hình như bây giờ dép dép bệt cũng hơi nhiều mà hỏi thiệt có thích gái không thích chứ sao không thích trời chị hỏi xem có hay ghen không anh có, chị anh có hay ghen không chứ bạn gái trẻ đẹp ừ. không em thì ờ, không có tính ờ, hay ghen nhưng mà đi với ai thì về em điều tra mình đã chuẩn bị gì cho cái đám cưới chưa thì ờ, cũng có chuẩn bị chút chút có phải làm dâu không anh chị đều lập gia đình hết rồi bố mẹ thì cũng ở riêng cho nên là em không có không phải về làm dâu anh có cái tật xấu gì không em nhậu nhiều lắm nhưng mà muốn có hai lon hai lon thì cũng đâu có nhiều ủa vậy hả <laughs> giờ em cứ nghĩ là nhiều không à tôi nghi giới tính ông này lắm luôn á nha trời tôi nói chuyện hồi tôi thấy sao nó loạn loạn rồi nó gì vậy không chứng thôi chị thua rồi đó chút xíu ôm lại gì các tường ấy được được không chị chứng minh giới tính nè quan coi cô gái bên đây Dạ, dạ chào à, anh chào em em hỏi liền linh đi chứ chị chưa dám trả lời chị chưa nhận định được chuẩn men yên tâm em chuẩn men rồi vấn đề là bởi vì à, cuộc sống cũng hơi khó khăn một mình anh ở đây ở trọ đây cũng chưa có nghĩ đến lập gia đình anh này dễ thương chưa một lần nắm cổ tay ai coi như là em là nếu mà em chọn ảnh là em là tình đầu là tình cuối luôn đó <coughs> em hy vọng được vậy đó chị hy vọng được vậy ha yên tâm bây giờ mình à, gặp à, người con... thân đi rồi mình đi à, với à, ai bạn dạ em đi với ờ, đồng nghiệp ờ, fan hâm mộ của em ờ có fan luôn hả dạ đâu fan hâm mộ của ảnh đâu trời ơi nhiều quá quá xuất sắc luôn dạ ờ, kính thưa anh Quyền Linh và cô Cát Tường dạ cùng kính thưa ban tổ chức thì chào hai em thì bạn Đồng là một người giáo viên rất là à, siêng trong vấn đề là công tác cái ưu điểm của bạn này là nấu ăn rất là giỏi đó, em cứ an tâm hoa ha dạ, vấn đề đó à. hiền phải nói thẳng ra hiền nhưng mà hơi nhút nhát về vấn đề tình cảm cho nên đến giờ này vẫn chưa có gia đình à, thầy cũng mong rằng em hãy cố gắng nhìn bạn của mình và tiến đến càng sớm càng tốt cảm ơn thầy nhiều hoa em có đi ra dạ, không dạ em có đi với chị gái ruột của em ạ à. À, chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả ở trong à, khán phòng. Em gái của em thì à, nói chung là là cô gái hiểu chuyện, à, mong muốn à, một người đàn ông mà bản lĩnh một chút xíu. Thấy anh à, thầy giáo thì chắc là quản lý học sinh rất là tốt nhưng mà anh à, nhút nhát quá, chắc bị em gái văn hiếp quá. Ô vậy tốt chứ. Anh nghĩ rằng anh này được đó. Anh rất bản lĩnh khi mà xử lý công việc nhưng mà già nhút nhát gì thì vợ khoái quá đi chứ trời à, ơi à, nhưng mà không sao biết đâu lại cho nhau cơ hội em em tìm hiểu lại thấy cái điểm hay yên tâm cái chuyện à, quan trọng hai người thôi rồi, kéo màn lên đi kéo màn lên mạnh mẽ lên anh Sao tôi bên cạnh nào <laughs> dạ trời anh anh có món quà dạ. gửi em cảm ơn anh ạ đâu <laughs> mình đứng cho mình đo cái đi đo cái coi được điểm nhấn mà đó vẫn xứng đôi như thường mạnh mẽ lên anh còn đâu có lùm lắm đâu chị đúng rồi dày thôi mà anh là lúc nãy nói quê ở đâu ạ? À? Em... Anh thì à, quê ở Bình Định Chỉ nghe đồn gái Bình Định có võ thôi Còn lại chưa biết gì Người ta nói vậy cho con gái Bình Định cũng hiền lắm Có anh Rồi không ý là em nói là có anh là con trai ờ tự nhiên nó gái bình định hiền lắm trong đó có anh tại là em chưa nói hết mà em người nghệ an á nói chung em em cũng tự hào nghệ an lắm với lại em cũng thích người ngoài mình tại vì thích là để cho cùng quan điểm về đỡ cãi nhau thì đúng rồi người miền trung thì à, với người miền trung thì cũng à, dễ thông cảm như giờ anh, anh cảm nhận cái ảnh men không anh có làm cái động tác gì men chút em cảm nhận cái cây anh đây sai rồi được không có men men hả cái gì vậy sao men chứ giờ làm sai rồi men anh thế nào dân bình định mình võ thế nào thôi thí dụ thôi bỏ hả hả võ thì đứng như thế này ừ rồi sao thường ngày em thấy chị Tặng, trời ơi. hay kiểm chứng cái đụng không có được không được không được rồi em về em tập lại tập lại ha dồn hết sức mình tỏ tình sao cho mình là một người chuẩn men nè thì à, nếu như mà bạn đồng ý hẹn hò sẽ có cách để để cho bạn thấy được mình à, là chuẩn men hay không cách gì để biết mình men hả mình sẽ dẫn bạn đi chơi thể thao thì lúc đó bạn xem mình đá bóng hoặc là chơi các môn thể thao thì có mạnh mẽ hay không tiến tới hôn nhân thì mình sẽ cầu hôn thế nào đứng đứng lên nào bạn đứng sát bên để coi comment không nha rồi rồi bắt đầu chuẩn bị đừng có đứng dậy mà... cầu hôn nha nếu như mà em à, đồng ý hẹn hò và tiến tới hôn nhân thì anh về sẽ nói với ba mẹ và qua thư với ba mẹ em để à, cho chúng mình kết đôi lỡ ba mẹ không đồng ý làm sao đây anh thì uh, mình phải có cách thuyết phục năn nỉ nếu như mà hết cách rồi không đồng ý luôn thì làm sao đây anh lúc đó thì mình kiếm một nơi nào đó đưa nhau đi trốn hả anh? đúng rồi bây giờ ba mẹ không không đồng ý thì hai đứa mình phải trốn đi thôi cái, này em không nhiều rồi đó em có dự tính như vậy không không em em không có dự à, tính à, em đi trốn đâu anh một lần thì được hai lần khi nào mà thuyết phục đủ thì thôi bây giờ xin ờ. hôn của con cái thử coi sao thôi anh dạ, từ từ, từ chưa... ông thử thì bản lĩnh đàn ông đâu rồi được đâu sao nói sao thì à, bây giờ lần đầu tiên mình gặp đúng không thì à, nói chung là biết trụng men hay không thì như vậy em có thể cho anh mượn tay được không rồi à, ông hung gì kỳ không gì đâu có đâu người ta phải cảm nhận cái mùi thơm trên tay người phụ nữ sao mới là đàn ông chứ đừng làm khó anh nữa anh quỳnh linh em thấy cầm rung lắm rung lắm không rung lắm. À, bình tĩnh nha bữa nào đi đâu kêu tôi đi theo nha rồi có gì bữa nay em kêu anh nhớ nha em uh, gặp anh lần đầu thì em cảm nhận như thế nào nói chung thấy anh cũng cũng hiền lành không không ai nghĩ tới cái trường hợp xui nhưng lỡ hai vợ chồng mất việc đi cái rồi xong rồi trong nhà khó khăn quá rồi làm sao em yên tâm vấn đề đó đi anh xoay sở giỏi lắm thì uh, thứ nhất là mình có thể ờ, mượn tạm thời ai đó mượn thầy này <laughs> nói chuyện con cái đi sao ví dụ như mà sau này có lập gia đình anh thích có bao nhiêu người con trong nhà à, thì nói hai người ờ, là đủ rồi em là em thích đông á em thích như đội banh vậy đó cô quen <laughs> nếu mà được thì hai người khoảng chừng nào kết hôn anh suy nghĩ thế sao ví dụ như bây giờ mình tìm hiểu rồi mình hiểu nhau thì như vậy cuối năm có được không em ờ, nói chung bên nhà dục rồi đó nếu nếu mà cưới sớm trước cái mừng thọ của ông em ông em càng vui tại vì tết này là mừng thọ ông em rồi đó <laughs> vậy thì nếu như em cho cơ hội thì ờ, anh có thể ờ, dẫn em đi chơi nhiều hơn để mình tìm hiểu nhanh hơn đó bây giờ mới thấy câu này được nè cuông thấy là như vậy rồi đặt tay vào nút phía sau đi bạn suy nghĩ thật kỹ một con người cũng hài hước lắm á nha một 2 3 32 tuổi chưa nắm cổ tay ai bây giờ bây giờ em cho anh nắm tay đi <laughs> ông mấy cái này ông cũng men quá ha men ông đàn ông ghê càng ngày phải vậy đó ừ. từ gì trở lên mạnh dạng lên nha bạn